nó à, bị tiểu đường à, nặng rồi lên máu tới 18 luôn đó dạ. rồi nó có dò bảo ngoại tử luôn đó bắt nhập viện liền rồi về dì mới nói là nhà đơn chiếc không có ai nhưng có mấy chú kia giúp đỡ nhưng mà nếu vậy thì để cho thuốc về bảo uống đi rồi thứ hai sắp xếp và thứ hai hả nhập viện dạ nó à, phải nhập viện liền mới được tranh thủ cho nhập viện chứ ở nhà là cưa cái giò luôn nè đang ngoại tử nè ờ, nó hành bả giờ bả nóng nóng hổi hôm qua về đá dĩa quần mấy chập luôn á hết đồ bận luôn ờ, nóng. đó nóng hổi đó à, đây này con đưa cho cô 7 triệu ba nha một triệu hai triệu ba triệu bốn năm sáu bảy 7 triệu 3 thì hôm trước là chẳng là được 10 triệu 10 à, triệu 3 nhưng mà hôm trước Được, con đã ứng trước 3, 3 triệu rồi đưa 3, đưa 3 triệu chứ không phải là bốn gạo trắng đưa 600 ngàn nha <laughs> bốn gạo trắng nó đưa cho bà 600 ngàn là rồi, không có đưa đâu à, hai chú với Mạnh Thường Quân đồ nè chúc khỏe Mạnh Thường Quân hỏi cảm ơn chúc, con cảm ơn à, chúc mấy cô chú đó. Mạnh Thường Quân nữa cảm ơn à, mấy chú Mạnh Thường Quân dạ thì bây giờ ờ, cảm ơn uh, mạnh thượng quân các cô chú cô chỉnh tiếp tục nhận nha sự chung tay của cô chú để giúp cho bà ba đây nói chung là để coi biết coi là cái số tiền bao nhiêu thì ngày mai nhập viện mới biết giờ thì mình chưa biết dạ dạ à, phước cần thơ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nhé à, trở lại thăm à, bà ba ngày hôm qua sau khi đưa bà đi khám xong thì à, giờ bà về hôm qua hôm qua ai, ai ai ai đưa bà đi bệnh viện ta cô phải không rồi cô ờ, cô cô cô ngồi ngay mé đâu không con đi để con sẵn con thấy cái góc luôn để khỏi cần ờ, chỉnh ờ, quay tới lui ờ à, đúng rồi cô ngồi đó em con nha nè đêm cầm rồi đưa không để cho cô đó ngồi giờ ngồi võng đi cô á cô á dạ ờ à. cô á cô cô ngồi đó giùm con đi ha rồi ờ à, đúng rồi đây con gửi cái mít nha tại để con hỏi cho cô cô nào hôm qua đưa đi để ta gành câu chuyện này ta cô đi phải không rồi thì hôm qua đi vô ờ, chổng rồi bác sĩ nói là bà sao vậy cô bác sĩ bắt nhập viện liền hỏi ờ, tình khỏe ờ, sức khỏe làm sao mà bắt nhập viện nói bị tiểu đường nặng rồi lên máu tới 18 luôn đó dạ. rồi nó có dò bảo ngoại tử luôn đó bắt nhập viện liền rồi về dì mới nói là nhà đơn chiếc không có ai nhưng có mấy chú kia giúp đỡ nhưng mà nếu vậy thì để cho thuốc về bà uống đi rồi thứ hai sắp xếp và thứ hai hả nhập viện dạ nó à, phải nhập viện à, liền mới được tranh thủ cho nhập viện chứ ở nhà là cưa cái giò luôn nè đang ngoại tử nè ờ, nó hành bả giờ bả nóng à, nóng hổi hôm qua về đá dĩa quần mấy chập luôn á hết đồ bận luôn ờ, đó nóng hổi đó còn ờ, nếu mà trong bị uh, như vậy rồi nếu mà để lâu tình trạng thì sẽ bị hoại tử cưa luôn sẽ bị cưa cái giò luôn nhập viện thì cô có hỏi là chi phí uh, như thế nào không cô chưa có hỏi bữa cô cô bưa chưa có biết chính xác nhiều có yeah. Dạ. uh, ờ, bác sĩ có hỏi là có bảo hiểm không mình nó không có bảo hiểm nếu mà không à. thì sợ chi phí cao á dạ rồi uh, nên để về các bạn lại coi với gia đình với mọi người mọi người ở đây nè rồi dạ. là nói thiệt cho chú Phước nghe nè giờ phát hiện chồng con bá sát con đây nè không thèm dòm luôn hôm qua đây ai cũng chữ rủa vậy chứ nó bây giờ bỏ đứt luôn rồi à, rồi còn à, con trai ở Bình Dương á thì điện giờ nó cắt điện thoại cắt Facebook đổ chân luôn giờ hoàn toàn là chồng con bà nó đừng có nói tới chồng con chứ con nó à, bà mất mặt nó nó không có nhìn luôn nữa còn à, ghi âm ghi đồ nãy giờ à, à ừ, nói à, nói bà con. đi à, xin ăn rồi là không nhìn tới là giờ bỏ luôn rồi đó ủa là mất mặt gì nếu ta không nuôi mẹ mình thì giờ thì bả đi rồi giờ bà chú hướng nói, nói, nói tới gì nè nói bây giờ, giờ yêu cầu cho thằng khánh con bả nuôi thôi rồi tiền ở đây người ta lo à, ổng nói giờ không có chồng con gì nữa chứ đó là giờ chạy ngang chạy qua lại mà không nhìn luôn hôm qua vô bệnh viện bác khóc bác rồi về nó nói lại cô đừng cho nhập viện năn nỉ xin thuốc về bác sĩ nói nhìn thuốc về là chiều cho uống thôi chứ không có thấm thiết gì chứ nó phải nhập viện người ta theo dõi dạ. chứ về nhà là cái giò bả đang ngoại tử đang ăn guồng lên đây đổ quét nè dạ là bác rồi. sĩ chỉ rõ ràng luôn nó đang ăn guồng lên tới đây rồi nè ăn guồng lên tới trên trển luôn rồi về khám xong rồi về ở đấy mừng hoài chị nè chị năm chỉ giặt à, dạ. mấy sập rồi đó đó giặt một đống đồ hôm qua nguyên một bao luôn nữa có có có hỏi bác sĩ là hướng điều trị như thế nào không chưa luôn hả chỉ có lời không có nằm ở đó người ta theo dõi người ta chị bà được một là lên máu nguy hiểm nè dạ. hai nữa là bà bà bị tiểu đường nữa nó nhập viện chứ ở nhà là không bao giờ hết ở nhà là làm quạng cưa cái giò đó thấy tội nghiệp chú phước vậy chứ không biết gì hôm qua chú cho tiền vậy đó mà đâu biết ra ngoài phe ngoài đâu à, trời mừng quá gặp à, bốn năm chú bận áo trắng vậy đó à, hứa mơ cho 600 ngàn ờ, bốn năm chú bận áo trắng hả à, nó bốn năm chú bận áo trắng bốn bốn năm chú áo trắng là mấy chú chắc mấy chú áo trắng là mấy chú đậu tỳ đi ginh mà đi luôn á chứ mấy cho cái gì nữa mà cho áo trắng là giống như là mấy trong phim ma người ta nó bận đạo tiền ta lại ta kêu bà đi luôn á dạ. giờ bỏ ăn luôn rồi đó dạ không vô nóng dạ. hậu giờ cái giò bà còn đau không sáng cô rửa cô hỏi đau không không đau tội nghiệp cô năm rửa giặt đồ uh, tiểu tiện luôn các bà cô thấy tội nghiệp thấy uh, hôm qua hả ở chuồng nhà ta tiểu này nọ đó đứng lấy cáo sọ à. mà đèn có hù à, có mình nên ủa vậy nếu mà bây giờ mà, mà đâu có ờ, đâu có cái hộp tủ đâu có cái gì đâu không có cái gì hết trơn không có mua bảo hiểm được hỏi dạ. rồi hôm đó đó là cổ ra đây cô ở dạ. phải không cô mới hỏi cô phải có giấy chứng minh là cô cũng mua cái bảo hiểm cho nó nó cũng đỡ cô dạ. không có giấy tờ lắm đến quân rồi làm sao mà mua thì đó bởi vì không có miếng ờ, bảo hiểm rồi ờ, rồi sao mua được bảo hiểm mình sao mà mua được chứ phải có là ở đây người ta cũng có thể là người ta mua cho bà được bởi dạ. vậy y là... tá cũng nói nó nói à, cô về sao mà gán mua bảo hiểm đi chứ bệnh dạ, dạ, cô này là là ờ, dạ, nghi nghi ghê lắm bả nóng hổi nè chú phước sốt rồi, rồi nãy em gờ đi sốt rồi đó hồi sáng thì ngồi lạnh ngắt ha mà rung ha em hỏi chị làm gì ngồi rung vậy lạnh không dám nói chân cô vô lấy áo lạnh bận cho bà đó đó ta đeo qua đây tôi tắm rửa rồi nè tao hỏi lạnh không em lạnh không không em không lạnh không lạnh ừ, ừ. rồi rửa rồi đó rồi mặt tả mặt vô chứ giờ mà lỗi mấy đó ai mà làm cho lỗi nữa ờ, nếu mà ờ, không biết ờ, không có để về con hỏi thử rồi giờ không có không có chứng minh không có gì hết trơn thì bảo hiểm người ta đâu dám ai cấp đâu không có cấp hỏi rồi hỏi rồi hả cô dạ bữa giờ Ủa, là, coi trong chú Phước lại như nó uống coi còn sao chứ còn có mấy triệu rồi vô chổng hôm qua là mới đi mình khám hết nhiêu rồi cô đây đây đây đây mở lại mở Vậy? xe cái à, nói nào giờ cô nói đi bao nhiêu ạ này đàng hoàng bao, bao, bao nhiêu Sám, không có nhiêu cho nó là đi về về vừa thuốc từ men với giờ này kia nọ là 740 ngàn à. Ờ. 740 ngàn rồi cái cô nhỏ này năm số nó nói bà mợ thôi bây giờ bà mợ đi mua đồ đồ này kia cho bà đi rồi đi mua sữa rồi cho bà uống mua này dạ. kia cho nọ đó là coi giải cho nó cộng sổ đó là được ghi hết, hết trơn là chú hứa ở đây cũng như làm dạ. ở mà không có dính líu một cách nào hết trơn tại vì bả ở đây là bảo chứng của mình không thôi dạ. rồi đó mua cái võng cho bà nè võng gách à. rồi ngồi té lên té xuống qua vòng gách nữa đó với, với lại lấy trong số tiền đó ra mua đồ luôn phải không đúng rồi là con đưa cho mua ba triệu nhưng mà cô thì nó nào lấy đây thì dạ. cô ấy là mấy đứa này đi mua dạ. nhưng mà cộng sổ hồi nãy là hai triệu chín trăm sáu mươi hai ngàn dạ đó hôm qua là cô chở đi ờ, taxi 50 đi 50 về dạ. trăm ngàn thì ờ, có gì đâu thuốc chỉ hai ngàn cái chị này chỉ mua đồ tùm lum hết trơn này giờ phải đi xe cộ gì rồi chứ ừ. giờ ờ, ở đây á, là nó nào ngay tiền dạ. mấy người kia giữ đó, thì con không mua đã mà cô giữ đó, là cô ừ. mua đâu đó là mấy đứa này là cô đem sổ sách ra ghi dạ. bắt sổ ghi đàng hoàng còn cô không ăn nữa <laughs> nó thiệt với con luôn đó là cái này là cái này là thấy bả gì tội nghiệp thôi đó mấy bữa trước đó là đái bữa đó cô nói con đó là một thao đồ đã bá chồng đó yeah. rồi đâu có ai đâu giặt thành cho cô phải đem đi gan mà kia cô giặt giùm yeah. Dạ. rồi bây giờ cái đồ này là hôm giờ cô giặt tại vì biết cái đồ đó phải để lâu quá nó hôi chú hứa mà thêm cái gì nè nếu bà nhập viện không ai nuôi chứ ở đây ai cũng khổ cũng đi kiếm sống hết trơn á cũng đi làm ăn á không mà không ai à, có thời gian chỉ có tới lui thăm thôi còn nuôi không có nuôi còn giờ mướn người kia là chuyên môn nuôi người già đó Dạ. là sạch sẽ ờ, kỹ lưỡng lắm mướn người kia rồi mà chưa có nói giá tiền trơn á tại vì biết có tiền mơ nhập viện hay không yeah. Dạ. rồi điện ờ, liên lạc rồi đó ta à, nói à, là bao, cái gì? bao nhiêu ngày bao nhiêu không có biết nữa là chưa biết luôn nếu vậy sắp xếp thì giờ điện liền nói chuyện với người ta cũng không biết nhiêu nữa dạ, hỏi thử giùm con ơi điện giùm con hỏi thử ơi một ngày bao nhiêu ừ. Wow, chỗ này ờ, đang yêu âm nhạc dữ vậy ta nhưng sợ hồi nó ồn nghe có đám hả dạ dạ được rồi con ngồi cây này nó nợ ngay hôm qua con cũng tích tiền mua phải dạ. trời ơi chồng với con quá vô tâm dễ sợ chứ người ta người dân mà ta còn nao lòng nữa chồng con là bỏ tiệc luôn rồi đó ờ mà mà thủy mà mà thủy hả kêu kêu thủy giùm em nói chuyện chút chị sang dạ. ủa lên bà rồi hả em tính hỏi em tính hỏi cái ờ, vụ hồi sáng là hồi sáng em điện nó hỏi tôi ờ, giữ ờ, nuôi bệnh gì đó ngại nhiều em biết đừng nói với người ta nè chiều luôn hả bộ nó không có giữ điện thoại hả trời ơi cũng như xong không vậy thì hồi nữa có gì về điện cho cô ờ. có gì xong rồi có gì ờ, cho ờ. con hay có gì nhắn tin con hay Dĩ Kiều kêu điện giùm em nha bây giờ đó là nó nọ ngay ở đây á, thì mấy cô chú chị này đồ nó giúp này kia cho nọ thì được dạ. nuôi chắc không có nuôi đúng rồi tại vì mỗi người có cuộc sống nữa mà cuộc sống riêng ừ. với lại à, phải à, lo cơm không có thời gian có thời gian cô cũng hy sinh dạ. nuôi cho bả nữa không biết sao không cô kêu mấy đứa này bây giờ đứa nào biết dùm ơn gọi điện kiếm dùm cho chồng con nó này cho nọ ngồi tưởng sao nói không ngậm cuối kiếm đã rồi nói chuyện quá trời cô tử nó bây giờ mẹ mày mà mày không nuôi mày lo cho cha cô này nghe chồng con nói chuyện mà tức mà la làng mà về gì ở ngoài nhà ngoại mà còn nghe nữa tức cả la làng nữa dạ thì nó bỏ từ lâu rồi biết là nó bỏ từ lâu rồi nhưng mà từ giờ mẹ nó bệnh nó mà nó bỏ nó đi đu thấy chị hiền thấy đâu nghiệp chỉ thấy nói vậy vô tư có biết gì đó không thôi vậy giờ chung quy vậy đi ha à, bây giờ à, tạm thời bữa nay hồi nữa con sẽ gửi thêm à, cho mối tiền nữa ngày mai mình vô bệnh viện dạ. giờ hỏi con cái gì nè là chị như vậy á theo uh, là là chị như thế nào dạ dạ là chi chi phí làm sao tại mình phải chị là mình phải biết chi phí dạ dạ dạ rồi mướn người đó ngày là bao nhiêu dạ dạ thì để coi mình phải phải phải ờ, có hướng điều trị chứ không à, dạ, lẽ dạ. vô bắt nãy nằm hoài theo dõi hoài ờ, rồi, như chị rồi. vô nằm bệnh viện tại vì khi nằm bệnh viện là người ta phải định hướng cho mình là mình trị cái gì chứ lẽ nếu theo dõi cao lắm cũng hai ba ngày yeah. Dạ. thì xong rồi cũng phải cho mình biết là ừ, cái gì rồi cái hướng tiếp theo là gì rồi chi phí là bao nhiêu để cho mình biết để mình đây mình còn thủ tiền nữa dạ, bây giờ nếu vậy đó là để mấy ngày đầu đi cho bác thầy nó đi theo chứ dạ đúng rồi để rồi, uh, theo thì cứ việc theo cô đó được ai đi theo cũng tốt chứ mình nên em chạy tới chơi lui gì đó được vô trong đó là giấy tờ sổ sách tiền bạc này kia cho nọ là mình hỏi thăm này kia cho nọ con bác thầy nó biết bác thầy nó gành dạ. nó ra đi vô ờ, ờ đúng rồi đúng rồi đặng nó đi theo nữa mình coi coi nó làm sao vậy cần tốt nữa ừ. dạ rồi giờ ờ, nếu để con về con hỏi trên mạng trên mạng con hỏi với lại hỏi uh, mấy bạn thử uh, còn mấy nhóm khác rồi chẳng hạn như mua bảo hiểm mà giờ không có giấy tờ gì rồi mua làm sao giờ ai dám cấp không. cấp trái phép chắc bị phạt chết luôn nữa Đấy vậy. mà giờ trước mắt thì cứ việc chị đi tới đâu tới thì bảo hiểm thì nếu mà Hồi vậy ra, chị mua nó, thì mấy nó cũng bóp uh, nó à, cũng bóp cho mình được mớ thì giờ thì cứ tính tiếp đi giờ thì à, tạm thời bữa nay thì à, phước uh, xin phép uh, đọc cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ trong vòng hai ngày nay uh, và gửi cho bà cái hết cái số tiền đó sau đó thì về ngày mai để vô bệnh viện coi coi như thế nào thì nữa coi cô này cập nhật tiếp thì phước sẽ cho cô chú anh chị hay thì trung à, quy thì à, phước à, vẫn tiếp tục nhận sự chung tay góp sức của cô chú anh chị giúp cho hoàn cảnh của bà ba ở đây thì nãy giờ cô chú anh chị nghe được ở phía bên bà con hàng xóm ở đây họ cũng rất là thương cho hoàn cảnh của cô thì chồng con này chung là giờ là bỏ rồi đó giờ đừng nói tới chồng con gì nữa chứ đừng nói chồng con mình nghĩ là dạ. đã bệnh đó mà dạ. mình liên lạc liên lạc liên lạc để uh, cho phụ đúng không phụ, đúng chẳng hạn như khổ thì giờ à. vô nuôi thôi có người rồi. người ta sẽ hỗ trợ phụ ừ. đúng giờ thì không vậy nuôi luôn chủ nhà luôn. trọ này nọ thấy gì mà tiểu tiện này nọ là chăm sóc cho bả thai giặt giũ cho bả hết trơn luôn á Rồi giờ Phước xin phép đọc cái danh sách mạnh thường quân nhé, hỗ trợ ờ, cho hoàn cảnh của bà tính đến ờ, hôm nay là ngày ờ, ngày bảy không ta bữa nay bảy ngày bảy 7 tháng 8 nha, vào lúc 15 giờ. Thì đầu tiên đó là cô chú Quang Khu ở bên Mỹ hỗ trợ 2 triệu ba anh chị Tiền ở Canada hỗ trợ một triệu, cô Minh Hiếu hỗ trợ một triệu hai em A Tiền hỗ trợ 300 ngàn đồng, em Diệu Đức hỗ trợ 500 ngàn đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là tám ba bốn bốn một hỗ trợ 50 ngàn đồng, bạn Đặng Tiết Thu hay là Thư gì đó hỗ trợ 100 ngàn đồng bạn Xuân hỗ trợ 100 ngàn đồng em Bích Thảo hỗ trợ 200 ngàn đồng à, em Thủy Trần hay là Thí Trần gì đó hay là chân gì không biết nữa nói chung là tin nhắn thì ờ, trên uh, ờ, chuyển tiền về nó không có dấu nên Phước cứ đọc vậy đó nha ờ, à, 200 ngàn đồng bạn Diệu Hiền 100 ngàn đồng bạn uh, Thạch Vinh Quang 100 ngàn đồng em Kim Hạnh 100 ngàn đồng bạn Quyền 50 ngàn đồng chị Tăng Nga 300 ngàn đồng à, bạn Thùy Dung hay là Thí Dung gì nè Thủy Dung gì đó 200.000 đồng bạn Lê Thị Yến Quanh 300.000 đồng bạn My hỗ trợ 300.000 đồng bạn Quỳnh Sĩ hỗ trợ 100.000 đồng em Ruby hỗ trợ 200.000 đồng bạn Thu Cúc hỗ trợ 100.000 đồng bạn Kiều Tiên hỗ trợ 200.000 đồng bạn Lê Minh Nhật hỗ trợ 100.000 đồng anh Đạt hỗ trợ 300.000 đồng bạn Phương à, Phương vừa Phương vừa gì đó hỗ trợ 100.000 đồng cô dân hỗ trợ 500 000 đồng bạn Hồng Trang hỗ trợ 200 000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 084837 hỗ trợ 200 000 đồng chị Thảo Tình hỗ trợ 500 000 đồng bạn Nguyễn Thị Niêu hỗ trợ 100 000 đồng em Thiện Chí hỗ trợ 300 000 đồng thì uh, tổng uh, trong uh, tới thời điểm hiện tại con nhận được là 10 triệu 300 000 đồng thì hôm trước con đã ứng trước cho cô là 3 triệu thì bây giờ con sẽ trao tiếp cho cô là 7 triệu 3 à, dạ. sau đó thì về nếu mà cô chú anh chị nào con sẽ cố gắng xin thêm nhờ mọi người chung tay giúp cho cô nhưng mà trước mắt là mình phải biết rõ cái số tiền là bao nhiêu dạ, dạ. chi phí bao nhiêu để nói chung là cái người xin cũng dạ, dạ, dạ, rồi, dễ nữa chẳng hạn như giờ con xin tiền cô chú nó đi cho bà đi khám bệnh mà rồi người ta hỏi ngược lại con một câu như vậy rồi bao nhiêu khám khám cái gì mà khám bao nhiêu con nói con cũng không biết nữa thì vậy người ta biết cho như thế nào tại phải chẳng hạn như ừ hà hai chục triệu chị cái đó chi phí là khoảng 20 triệu thì thà vậy mình xin 20 triệu nó tiện yeah. ờ, xin mọi người chung tay như là 20 triệu để chị bệnh cho cô còn chứ chẳng hạn như giờ xin khơi khơi không biết xin nhiêu nữa cứ nói đi chị bệnh không biết được cái số tiền dạ đúng rồi dạ. để mời hỏi chính dạ. xác vậy ha có gì hỏi chính xác giùm con dạ, với dạ. lại hỏi giùm cái chị mà để ờ, chăm sóc chăm sóc cho cô là một ngày bao nhiêu dạ, dạ. là ông chậu 24 trên 24 hay là sao dạ, dạ. dạ thì cơm nước thì nếu mà chị chăm sóc thì cơm nước thì đây tiền đây thì uh, trong trong trong cái số tiền này nè mình đưa chị cho chị thì chị ăn ờ, chung luôn còn nếu mà tiết kiệm hơn thì ra xin cơm từ thiện cho mình dạ, nó cũng có đúng rồi, đúng rồi. rồi giờ thì uh, Ờ, cô cô cô dạ, nào đại diện con gửi 7 triệu ba nữa nha dạ, con đưa con đưa cho cổ đi rồi cổ à, đây này con đưa cho cô 7 triệu ba nha một dạ, triệu hai triệu ba triệu bốn năm sáu bảy 7 triệu 3 thì hôm trước là chẳng à, là được 10 triệu 10 à, triệu 3 nhưng mà hôm trước còn đã ứng trước 3, 3 triệu rồi đưa 3, đưa 3 triệu chứ không phải là bốn ngạo trắng đưa 600 ngàn nha <laughs> bốn ngạo trắng nó đưa cho bà 600 ngàn là rồi, không có đưa đâu rồi à, hai chú với Mạnh Thường Quân đồ nè chúc khỏe Mạnh Thường Quân hỏi cảm ơn chúc, con cảm ơn chúc mấy cô chú Mạnh Thường Quân nữa cảm ơn mấy chú Mạnh Thường Quân dạ thì bây giờ ờ, cảm ơn ờ, ờ, mạnh thượng quân các cô chú cô nhận tiếp tục nhận nha sự chung tay của cô chú để giúp cho bà ba đây nói chung là để coi biết coi là cái số tiền bao nhiêu thì ngày mai nhập viện mới biết giờ thì mình cũng chưa biết dạ. rồi thôi vậy một lần nữa phước cũng xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha cảm ơn đây, cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành dạ cô rồi chị giữ tiền đi cô cũng nói ra là cũng như lời này là cô cũng như là ở đây là cô cũng đại đây, diện đưa tiền cho bà tại vì bà không biết nói làm cô là chủ đây chủ trò cô chủ nhà trọ dạ khách ờ. miễn phí để lại xin lại trăm ngàn rút lại trăm ngàn bỏ túi bây giờ đó để, để cho trước hết đó là cũng như là cô đại diện cho cái chị ba này là cũng như là cô là kêu bằng bá bằng em hồi nào giờ á chứ không biết bá lớn tuổi hơn bây giờ là kêu bằng chị là cũng là cảm ơn à, các mạnh thường quân và các anh các chị các em gì đó là nhờ vậy rằng cho cô này đã cổ đi trị bệnh chứ thật sự ra đó là cổ cũng không có biết cái gì hết trơn á à, cũng rất rất là cảm ơn ờ, các anh các chị và các cô các chú trước đã... lúc bệnh này á mười mấy yeah. Dạ. năm về trước là đã bị bại não bị bại não rồi đó ừ bệnh đủ cho giống như bệnh thập cẩm vậy ha à, trời ơi trời chè kẽm vậy đó, đủ giờ... đủ thứ bệnh dồn vô cái hồi trước đó là bệnh trời, lâu rồi à? chú Phước lại đây mừng quá trời luôn đừng ơi tại hôm qua em dẫn mới đi bệnh viện là là yeah. Dạ. chứng kiến mấy cô y tá la đi về là la dữ lắm cái phòng Rồi cô có nói là mạnh đây là vô đây vô quay đi. đây đây, còn mượn cái mít này lại đây đây còn mượn mic lại đây để hồi nó lỡ lỡ quên luôn lỡ luôn rồi đây hai cái. đây là liêm sẵn coi cái phòng của cô ở đây cô ở đây cô cô nam không có lấy tiền uh, tiền phòng luôn hả không đó mấy đâu có lấy đâu cho ở là bây giờ dạ. đây đây à. bỏ đèn lên em cái này là không gài nó nào ngay nếu bình thường là tháng mình lấy nhiêu cô năm một triệu triệu hả ờ à, một triệu à, một triệu là điện nước là ghi, dạ, chúng coi tiểu tiện với đồ dục tùm lum dạ. này bước tới đây đại đi chị năm chỉ giặt bước tới đây đi cái này cái bữa trước là cô năm giặt cho bả là dạ. bảy yeah. chục ngàn đó rồi quên hôm qua giờ là cô giặt giùm không à cái giường này của cô để bên đó cô kê đồ vẫn để đồ dạ. nhưng mà cô nói bây giờ nếu mà em như vậy là không được phải lấy cái giường cho em nằm chứ còn em nằm dưới đất em ngồi à. Dạ. không được cho cô lấy tả luôn hả mua toàn bộ hết trong đó à. mua đem theo đó rồi chỗ uống không được hả uống không được thì bà này mua hôm qua mua tiêu à, chảy trời ơi là ờ, cô biết không đó là cái số tiền đó là cô mua là kêu mấy đứa đó đi mua thôi rồi đưa tiền cho mua rồi về ghi vô sổ sách đàng hoàng cho cô chứ cô dạ. không có mua nè đó, còn ờ, cái này ta coi cho mượn nè ta tả ta dán hay là tả quần ta dán ta dán ta dán người già hả tả lời sai size lời hả sai size lời là cái chảo cũng dữ lắm nè ờ, là sai lớn dữ lắm rồi tiểu niệm ngoài đồ đó mà dạ. hôm qua giờ cô phải lấy lấy đồ của cô đó thay dạ. cho bả luôn size xl là sai bự rồi đó dạ ở đây là chỉ có một cái mình không thôi à. với cái túi sách đồ thôi đồ này toàn bộ là của cô hết à, chứ không phải là tức là gom gom từ từ qua đúng không ờ à, của cô và coi như nó cần cái gì thì cô đem qua tại vì hồi đó cô để cái bằng máy may này đang là cô mai cô à. Ờ. đánh trống đi ra kêu vô à. nói thôi mày à... kệ cô mình cũng là làm phước ờ. giờ mình à, giờ mình không có tiền như là mình không à, không có dạ, tiền để, để, để, để đúng rồi làm phước để cô à, mắc lương học sinh này nọ chứ dạ. cô có thời gian cô luôn dạ. thấy không rõ ràng không mình cho mình cho ở mình lo vậy là quá tuyệt vời rồi rồi thôi vậy à, phước cái, phòng này của, phòng nãy hả ờ. hết <laughs> rồi chào cô chú anh chị nha là cảm ơn à, mà